bạn thì à, đã quay trở lại với channel của mình thì mình muốn à, chia sẻ về cái chuyện à, của anh Chimmer về với nghệ sĩ thì qua cái câu chuyện này thì mình thấy cái câu chuyện này nó rất là bình thường các bạn nó không có à, cái gì mà lớn lắm à, nó chỉ là sai cái thời điểm thôi sai cái đối tượng thôi thì à, cái chuyện này nó cũng như là nó xảy ra rất hàng ngày trong xã hội thì có rất nhiều người họ sẽ là nói xấu người này người kia soi mói người này người kia nói chung là nhiều chuyện đó nhiều chuyện thôi chứ không có gì nhưng mà vô tình là cái anh này ảnh cũng như là trong cái hoàn cảnh đó là nó nói chung anh này anh cái tính anh cũng uh, thì hơi ngông uh, thì uh, à, anh làm tổn thương người ta đó tổn thương người ta nhưng mà cái người mà bị tổn thương người ta chưa lên tiếng nữa cái người bị tổn thương người ta chưa lên tiếng uh, thì nói chung là anh cũng sai vì mặt đối nhân xử thế là anh cũng hơi sai nhưng mà à, về cái à, mặt xã hội thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới tại vì nếu như anh nói xấu một cái người bình thường hay là anh nói soi mối một cái chuyện của người bình thường thì nó sẽ rất là bình thường chả có gì ở ngoài xã hội nó còn chửi nhau nó còn đánh nhau nữa chứ đó mà chỉ nói về bình luận về cái chuyện uh, tình cảm gia đình hay là cái chuyện uh, sát uh, thi, thi thi hài hay là quả tán uh, nó chỉ là một cái chuyện uh, cà phê hạ phố thôi theo mình nghĩ là nó như vậy đó nhưng mà do những cái người người ta thần tượng cái đối tượng mình thì người ta gọi là quá khích trong cái giai đoạn đó thì người ta đau thương cho nên người ta sẽ bị quá kích nhưng mà sau khi một vài ngày sau giống như bây giờ chẳng hạn như một ngày sau nữa thì kiểu mọi chuyện nó sẽ lắng xuống thì người ta sẽ suy nghĩ là chuyện rất rất là bình thường nó không có gì mà tại vì nó nếu mà nó bất thường thì nó liên quan tới pháp luật các bạn nó bất thường là liên quan tới pháp luật các bạn à, thì à, đương nhiên thì người ta tặng cái nguyện đạo đức cũng đúng cũng nguyện giáo dục công dân giáo dục công dân là gì các bạn giáo dục công dân là làm cho người mình đã tốt hơn mình tôn trọng pháp luật thực hiện đúng pháp luật nhưng cũng không thể nào mà xóa đi cái quyền tự do của mình để bày tỏ quan điểm bày tỏ cái chính kiến của mình về một cái siêu việt ừ thì ờ, đó là một cái sự việc ngoài xã hội giống như mình đang bình luận về một cái sự việc ngoài xã hội nhưng mình không có đào sâu vào cái chuyện riêng tư tình cảm của người ta hay là đào sâu vào cái chuyện cá nhân của người ta đó. thì ờ, nếu mình đào sâu quá thì nó cũng không hay đó. còn về mặt cái ờ, những cái người nghệ sĩ thì mình thấy có xu hướng giống như là đóng phim xã hội đen nhiều quá <laughs> cho nên là à, hơi có xu khuynh hướng bạo lực có thể là trong cái hoàn cảnh đó người ta à, cũng à, bức xúc Ờ, người ta không kiềm chế được nhưng nếu mà người bình thường thì không sao các bạn à, nếu mà người bình thường thì nó không sao nhưng mà nghệ sĩ thì chúng ta phải giữ hình tượng tại vì chúng ta làm làm nghề chúng ta phải giữ hình tượng là chúng ta sống bằng cái nghề đó nếu chúng ta bị mất hình tượng là chúng ta sẽ không có show chén cơm chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ngay còn về mặt anh chim mơ kia thì cũng không ảnh hưởng gì tới cái kẻ kinh tế của gia đình ảnh dân á không ảnh hưởng gì cả có nhiều bạn đi qua quay phim nói là phòng gym này ế phòng gym này nó bị này đóng cửa này kia thì nó sai rồi các bạn vài bữa người ta mở cửa và cái điều mà các bạn không hình dung ra được đó là người ta à, cái cái anh streamer này ảnh kinh doanh là cái chủ lực của ảnh chính là cung cấp thực phẩm bổ sung cho nên cái chuyện mà ảnh không có mở phòng tập thì ảnh cái cái cái cái đường kinh tế của ảnh vẫn bình thường ảnh là một cung cấp thực phẩm bổ sung độc quyền và có quy mô lớn cho nên cái chuyện đó giống như là một cái đại lý bán sỉ vậy họ không cần phải mặt bằng tiền gì đâu nhưng mà có phòng phòng tập thì tốt càng tốt nữa đó, chứ không có ảnh hưởng gì cả và cái thứ hai đó khi mà người ta đi tập gym đó, thì người ta cũng thường người ta mua gói một năm 3 năm là bèo lắm cũng 3 tháng 6 tháng gì đó cho nên là người ta cũng cũng phải đến tập thôi chứ người ta không thể nào thay đổi được người ta không thể nào bỏ mà cũng không có gì ảnh hưởng gì một cái cái cái gì đó mà ảnh hưởng trừ khi là cái chuyện gì đập đến gia đình của người ta người ta mới bỏ thôi chứ cái chuyện đó là chuyện xã hội các bạn giống như các bạn coi phim coi coi nghe nhạc gì đó thì đó là cái chuyện xã hội thôi chỉ có những cái người cuồng nhiệt dữ lắm người ta mới tập trung vô người ta mới cái, cái, cái liều mình gì thần tượng của mình thôi chứ còn bình thường thì người ta cũng cho qua thôi đó, như các bạn biết cái con đường nghệ sĩ thì nó sẽ như thế nào à, ngày hôm nay tôi yêu thích nghệ sĩ này ngày mai tôi yêu thích nghệ sĩ kia ngày mốt tôi yêu thích nghệ sĩ nọ đó nó đâu có ổn định đâu các bạn nó sẽ không có ổn định cho nên cái chuyện mà cái cái chỉ có những người quá kích thì người ta mới mới mới mới, mới gọi là sùng bái một nhân vật nào đó à, còn người ta làm cái chuyện quá kích thôi chứ không có à, cái gì đâu cái đó là cái chuyện rất là bình thường thì uh, như các bạn thấy các, các nghệ sĩ lớn người ta không có làm gì các bạn các nghệ sĩ gì mà mình thấy uh, bạo lực thì nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của các bạn nếu các bạn sơ sẩy một cái là mất hình tượng ngay như nhưng, nhưng, nhưng qua sự việc đó thì bên anh Chimmer anh toàn thắng luôn anh vừa được PR nổi tiếng công việc kinh doanh không bị ảnh hưởng gì cả à, đó, chỉ là bị chỉ là xin lỗi xin lỗi cũng chẳng anh thương gì giống như các bạn đánh vào mặt người ta xong các bạn xin lỗi cái thằng bị đau đó chính là cái thằng bị gánh còn cái thằng xin lỗi và đánh người ta thì nó chẳng bị gì các bạn nên nhớ là như vậy đó thì uh, có nhiều bạn cũng đu theo rồi lên mạng làm những cái clip này clip nọ rồi đập đời chữ đời bới người ta này các kiểu các bạn thứ uh, nếu mà đánh người ta thì các bạn sẽ vi phạm pháp luật ngay pháp luật không bảo vệ các bạn các bạn không thể nào nói ừ tôi binh ông kia để đánh ông này nó cái trường hợp đó không có không có được pháp luật bảo vệ nha các bạn các bạn làm gì các bạn cũng phải suy nghĩ hết chín chắn Ờ, và đừng có hành động lôi kéo ví dụ như tại sao người ta nói là cái hành động lôi kéo là vì các bạn là nghệ sĩ cái tiếng nói của các bạn nó sẽ khác hơn cái tiếng nói của người bình thường nếu người bình thường người ta đến phòng gym người ta nói chuyện thì nó sẽ khác và người bình thường người ta đến phòng gym người ta chửi bới người ta đập đồ người ta đánh nhau ở đó cũng sẽ không có vấn đề gì sẽ cũng sẽ là một cái sự việc ngoài xã hội rất là bình thường mà nó xảy ra hàng ngày luôn đó. thì à, còn à, nghệ sĩ thì người ta sẽ đánh giá cho nên các bạn làm nghệ sĩ các bạn nghệ thuật đó là chén cơm của các bạn à, còn cái người khác người ta không sống bằng cái chén cơm đó thì người ta cũng không cầm mà các bạn sống bằng chén cơm đó thì các bạn phải nên giữ đó, cái thứ nhất cái thứ điều nữa mình muốn chia sẻ đó là cái cái xã hội ngày hôm nay các bạn khi các bạn sống trong cái xã hội à, có pháp luật có trật tự thì các bạn phải tôn trọng pháp luật và cái lực lượng thực thi pháp luật đó chính là công an và đó là cái lực lượng mạnh nhất mạnh nhất các bạn đó, để thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật nên là không có một cái lực lượng nào mạnh hơn cái lực lượng đó hết nên nên bạn đừng có nói là công an ố đừng nói xã hội đen xã hội đỏ xã hội gừng gì đó hay là một cái nhóm người nào đó hay là một cái tổ chức nào đó kể cả nó tổ chức đó nó lên tới cái chục ngàn người nó cũng vẫn là yếu thế hơn cái lực lượng công an nên các bạn muốn à, được bảo vệ một cách toàn diện mạnh mẽ thì các bạn nên dựa vào cái lực lượng công an chứ các bạn không nên dựa <laughs> vào những bất kỳ một cái lực lượng nào hay khác mà không được người dân công nhận cái lực lượng công an được người dân công nhận được người dân tín nhiệm và được đào tạo bài bản và có vũ trang đó. đó còn các bạn đừng có dựa vào bất kỳ một nhóm người hay một người đó thì là một cái tổ chức nào đó mà nó không không lớn mạnh không có nghĩa là cái mình nói là cái lực lượng công an là lực lượng lớn nhất rồi cho nên là các bạn làm gì các bạn cũng phải tôn trọng pháp luật đó giống như cái trường hợp ngày hôm qua người ta mời công an đến công an phải đến các bạn thì các bạn sống trong đất nước có pháp luật và người công an phải bảo vệ các bạn à, đó. tại sao người ta bảo vệ các bạn tại vì các bạn chưa làm gì sai pháp luật cả chưa làm gì vi phạm pháp luật người ta phải bảo vệ các bạn thôi còn nếu như người ta nếu các bạn vi phạm pháp luật thì người ta bắt các bạn luôn đó, và các bạn có quyền thương người ta, người ta bắt luôn các bạn người ta không đến bảo vệ các bạn đâu người ta không đến can ngăn đâu tại vì các bạn là người vi phạm người phạm, phạm tội mà sao người ta đến can ngăn còn khi mà ta đến can ngăn có nghĩa là cái chuyện này nó không có là à, chưa ảnh hưởng gì đến pháp luật đó thì có nhiều bạn cũng à, coi như là người ta nói gì mình nói đó mình không có biết ờ, không có một cái à, nhìn tổng quan nó như các bạn có thể nhìn thấy những cái nghệ sĩ lớn người ta đâu có đến đâu các bạn tại sao người ta phải đến tại vì đó là chuyện đâu có ảnh hưởng mà đôi khi người ta đến lại vô, vô tình lại là là là là à, là, là, là bị uh, mất hình tượng nữa đó. các bạn làm nghệ sĩ thì các bạn sẽ có cái anti fan lúc nào trên cái xã hội này nó cũng sẽ có hai luồng tư tưởng một là tốt và xấu nó cùng nhìn nhận một sự việc các bạn với sự việc đó cái cũng sẽ có một cái luồng người người ta đánh giá sự việc đó là tốt nhưng cũng luồng người đánh giá sự việc đó là xấu các bạn còn lo cái anti fan của các bạn đó các bạn đi lo những cái chuyện khác lơ mơ mất hình tượng mất chén cơm rồi cái gì nhà các bạn la lối làm sùm đó thì nó cũng không hay à, mình có gì dễ là mình giải quyết một cách hòa nhã giống như mình coi clip thì có chị Cát Phượng thì rất là ok à, đó là mình đến mình nói chuyện một cách rất là hòa, hòa nhã một cách là ôn hòa như vậy thì nó sẽ đẹp lòng hai bên các bạn đôi khi là trước đó sẽ ra xích mích thì sau đó xảy ra thành bạn luôn cũng cũng cũng không chừng đó, còn nhưng mà những cái thành phần khác thì à, cứ nhào vô này kia trong khi à, có công an đứng đó nữa các bạn còn nếu không có công an đứng đó thì thì cũng có camera nhưng mà ví dụ như không có thì mình muốn làm cho được có công an đứng đó có camera có livestream trực tiếp mà mình để làm cái hành động như vậy thì à, cũng không hay lắm không hay lắm nha các bạn à, thì làm cái gì làm mình làm đúng pháp luật hòa nhã ôn hòa có gì sai thì mình sửa thôi à, có gì đâu chứ đâu có gì đâu đâu phải là giết người cướp của hay là giết cha giết mẹ hay là chiến tranh gì đâu mà, mà phải là một cái sự việc nó hơi ồn ào nó hơi ồn ào các bạn ơi còn uh, có những người người ta cũng không quan tâm đâu các bạn mình nói thiệt người ta tập trung ta phát triển kinh tế gia đình của người ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi đó người ta nghe nhạc xem phim gì đó để thư giãn đầu óc thôi đó còn có những bạn trẻ quá trẻ thì các bạn hay là những cái nghệ sĩ thì binh với nhau thì chắc chắn là đúng rồi đó, cùng phe cùng hội cùng thiền thì đương nhiên phải binh với nhau rồi những cái fan hâm mộ thì đôi khi là cũng binh với nhau nhưng mà cái fan thì mình đã nói rồi cái fan thì phải có một cái suy nghĩ chính chắn về thần tượng của mình đôi khi mình giúp thần tượng của mình tốt hơn nữa chứ không phải mình cứ đi theo thần tượng của mình đứt giò đứt tay ỉa không ga gì các bạn cũng binh hết thì chích bà rồi không nên làm như vậy nha đó, thì um, sự việc thì nó cũng sẽ trôi qua thôi vàng bữa nó sẽ lắng xuống thì anh kia anh cũng đã nhận lỗi đó, và cái trường hợp đó là sai sai thời điểm thì đang người ta đang tan thương thì người ta bức xúc đó thì nó vậy thôi chứ còn nếu mà xét về cái xã hội thì nó là một chuyện bình thường như ăn cơm bữa hàng ngày thậm chí nó còn mức độ còn lớn hơn các bạn thậm chí ngoài xã hội mức độ còn lớn hơn hai bên hàng xóm chửi nhau mà nói xấu với nhau tâm một thể với nhau bảo bới nói chuyện sai sự thật thì cái chuyện đó nó xảy ra hàng ngày hàng bữa luôn các bạn ơi chứ không phải là một cái chuyện gì mà nó ghê gớm hay chuyện gì nó lạ lẫm đâu à, biết là à, nghệ sĩ trí tài là người nổi tiếng nổi tiếng thì hồi vừa mới mất đi thì nó có nhiều cái à, người ta không kiềm chế được thôi chứ thật sự thì cũng là con người giống như nhau thôi cũng cũng vậy thôi chứ không có gì ấy hết cả nếu mà các bạn bỏ sau khi sự kiện này lắng xuống cảm xúc nó đã dịu lại thì các bạn suy nghĩ là đi nó sẽ <laughs> làm một chuyện rất là bình thường cho nên là không có làm quá lớn chuyện mà làm lớn chuyện nghệ sĩ á, mình có một lời khuyên là rất là dễ bị mất hình tượng và cũng rất là dễ ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của mình chỉ cần sơ sẩy một chút là chúng ta sẽ bị báo chí đăng đó ờ, mất hình tượng ngay mà mất hình tượng là nghệ sĩ sống bằng chén cơm là sống nhờ sự nổi tiếng càng nổi tiếng thì càng có tiền càng kiếm được tiền không nổi tiếng là không kiếm được tiền đó, tại vì mình sống bằng nghề đó thì mình phải bảo vệ nghề đó mình phải cố gắng giữ cái ngày đó còn ví dụ như người khác người ta không có không có cái ngày đó người ta nổi tiếng cũng được mà không nổi tiếng cũng không sao hết nổi tiếng càng tốt thêm không nổi tiếng cũng bình thường tại vì người ta sống bằng cái nghề khác đó cho nên là nhiều cái ờ, mình phải tính mình phải tính cho cái sự nghiệp của mình trước sự nghiệp của mình mới là cái quan trọng đó là chiến cơm của mình đó, đó thì mình không có nên gì ờ, ờ, quá bức xúc mà ấy bức xúc thì chúng ta cũng bức xúc đó à, không ai cấm cả bạn không bức xúc nhưng mà mình phải tìm cái đường à, giải quyết một cách bình thường và mình đi đến mình giải quyết hơn đừng đăng facebook ăn này kia để lôi kéo này ngọ kia ở xã hội bây giờ người ta rất thích đánh nhau các bạn cái gì đăng lên kích tôi ngày mới tôi đập thằng này cái tự nhiên nhào vô đánh hù hù hù hù theo còn những người đứng ở ngoài coi là những người thống chuyện thôi chứ không phải là những cái người mà đồng bọn của các bạn đâu không phải là những người ủng hộ các bạn đâu nó các bạn giờ ví dụ như bạn bị đánh te tôi giờ cái nó cũng không có anh cái, cái, cái, cái chị đứng nó quay clip nó đăng kiếm ấy view thôi chứ nó không có nhào vô nó tiếp các bạn đâu vào trên cái tử gì đâu các bạn ơi nên nó là cái điều đó và nên nhớ một điều thứ hai đó là lực lượng công an lực lượng mạnh nhất không có lực lượng nào mạnh hơn hết cho nên, cho nên đừng có mà sợ giống như mình mình chả sợ cái lực lượng nào chỉ sợ lực lượng công an trừ khi mình vi phạm pháp luật mình mới sợ còn nếu không thì không có lực lượng nào cả ví dụ như các bạn kêu xã hội đen gì hả hay ai đó đánh người kia à, gọi là chủ mưu đó rồi thì vì khi bị đánh xong mà ghi lại thưa thì lực lượng công an bay vô xử lý rồi cái thằng đánh á, nó sẽ chạy trốn đó. rồi các bạn cũng thấp thỏm lo âu rồi một khi thằng thằng thằng đánh á, nó bị bắt cho nó nó khai các bạn là chủ mưu thì hai cũng vô tù luôn cũng chạy đâu được các bạn chạy ra khỏi đất nước này thì được đó cho nên là các bạn đừng nghĩ là ừ các bạn là sao đen các bạn có dao có kiếm rồi cách này kia các bạn la lối um sùm cái lực lượng mạnh nhất chính là lực lượng công an đó chứ không phải là lực lượng của các bạn đó đừng nói về về giang hồ ví dụ mình nói về giang hồ đó khi một thằng đó nó cũng sẽ lụi lên năm bảy thằng giang hồ gốc giang hồ mười mấy hai chục năm à, có tên tuổi trên dòng giang hồ đôi khi bị thằng chế chậu nào đó không có tên tuổi lụi cái cũng chết ngắt cho nên là không <laughs> cho nên là đừng đừng có nghĩ là à, mình mạnh hơn người ta đó. Đó. Và chỉ có công an là mạnh nhất thì đó là lực lượng chính quy và được nhân dân tín nhiệm cái gì mà được nhân dân tín nhiệm là nó là mạnh nhất cho nên là các bạn hãy cố gắng à, dĩ hòa di quý rồi làm sao nó một cách chuyện rất là bình thường và đừng lôi kéo kích động và cũng đừng quá bức xúc mình phải biết bình tĩnh bình tĩnh đã thắng đó, các bạn đi đàm phán cái gì cũng vậy hết đàm phán mà các bạn không bình tĩnh các bạn nóng vội người ta nói là trực tốc bất đạt đó à, gì nóng quá bất hay gì đấy là không có là là mình phải nghe các bạn cũng đọc sách đọc nhiều nhiều cho sách cho tặng mà các bạn không có đọc được cái đó thì các bạn thua nha thì mình chỉ chia sẻ bao nhiêu đó thôi à, đó là cái lời khuyên của mình để cho các bạn đó là quan điểm của mình nào ném đá thì cứ ném thôi thì đó là cái quyền của các bạn nó chứ không có chuyện gì gì mà không bị ném đá cả các bạn như mà nói là có luồng tư tưởng trái chiều thì các các bạn làm nghệ sĩ cũng có người yêu thích các bạn cũng có người không thích các bạn chứ không phải là lúc nào cũng được người ta yêu thương đó. cho nên mình cũng không phải gì quá buồn gì có người người ta không thích mình đó. cũng không buồn gì cả tại vì lúc nào nó cũng phải có cái nhận định như vậy thì nó phải đấu tranh như vậy thì nó mới tiến bộ được Ờ, đôi khi yêu thích mình quá thì mình cảm thấy mình hay mình cảm thấy mình làm chuyện nó đúng rồi cho nên là mình không có phát triển hơn nữa nhưng mà khi mình nhìn lại có những đối tượng chống đối mình công kích mình thì mình mới từ đạp lên những đối tượng đó mình đi lên thì các bạn càng bị công kích các bạn càng bị người ta khinh thường thì các bạn càng giàu càng nổi tiếng càng mạnh hơn ờ, còn các bạn càng ngày mà các bạn càng được yêu thương các bạn càng được người ta bợ bưng bưng bưng đó thì các như vậy các bạn càng ngày càng yếu lại cái lúc đó suy nghĩ các bạn sẽ không thông minh nữa cái gì các bạn bạn chưa kịp bạn suy nghĩ chứ cũng nhỏ thôi cái thằng ghế nói ừ đúng rồi đúng rồi anh ơi đúng rồi đúng rồi đúng rồi chị nói đúng rồi quá đúng nghĩa là bạn đâu suy nghĩ nữa đâu trong khi cái suy nghĩ đó chưa chắc gì đúng đâu còn ví dụ như bạn suy nghĩ nát đầu dân rồi thằng ghế nói ừ chưa được các bạn mới suy nghĩ nát thì nó càng nát càng nào thì các bạn càng chuẩn chừng đó đó xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe thì um, đó là một sự việc thôi à, cũng không có gì hết mình thấy nó xảy ra hàng ngày ở ngoài đường mà xảy ra hàng ngày à, người này người kia công kích người kia thì chuyện bình thường không có gì hết qua đó là xong kết thúc còn nghệ sĩ là một cái nghề thực là nói là hôm nay có bài này hay ví dụ như bây giờ là rắc gì đó lên đó ví dụ như trước đó là sơn tùng gì đó câu sau này là sắc đã lên rồi sau này sẽ có một cái anh nào đó thế lên thế rồi sẽ phai mờ phai mờ phai mờ phai mờ mất đó cho nên là cái để các bạn thành công thì các bạn sống bằng cái nghề thành công đó thì các bạn sống bằng nghề nổi tiếng thì các bạn phải cố gắng à, giữ vững cái hình tượng của mình tránh xảy ra những sơ sót à, và tránh những làm những cái điều gì mà nó đi xa quá đi xa quá nha các bạn còn trong cái lĩnh trực marketing mà tôi thấy trường hợp này anh Jinmer anh thắng hoàn toàn trăm phần trăm anh chơi một cú đúp cuối năm này rất là hay luôn không bị ảnh hưởng gì cả cao lắm là anh đi du lịch 3 ngày anh về anh công việc kinh doanh vẫn tốt tiếng tầm vẫn nổi và được vô tình là được làm quen với nghệ sĩ luôn <laughs> quá là đẹp luôn một một bước đi quá hay à, quá hay à, không phải ai cũng dám bước đi đó thì vậy thôi à, xin chào hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo